Hello, xin chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đó là làm thế nào để có thể xóa được ừ, thông tin số điện thoại và email khi mà đã bị quên mất số điện thoại hoặc là email nhé. Thì đầu tiên là anh em sẽ đăng nhập vào cho mình vào trang là trang account.gana.com này. Đấy. account.gana.com nhé. Đấy. Đây. account.gana.com này và sau đó là anh em sẽ đăng nhập vào cái nick mà anh em muốn xóa thông tin nhé ừ, ừ, thêm cái chữ gì ở đây ok thì là trong cái trang này nhá thì anh em sẽ bấm cho mình vào phần bảo mật để có thể kiểm tra được cái số điện thoại và email thì trong cái trường hợp này thì nhiều anh em thắc mắc rất nhiều anh em thắc mắc với mình đó là anh ơi làm sao để em có thể biết được cái số điện thoại mà em đã bị quên bởi vì nó hiện cái dấu sao sao này em không thể kiểm tra được đấy và email cũng tương tự như thế đấy rất nhiều bạn của mình cái uh, hai, cái trường hợp này nhé thì là hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đó là mình sẽ tra được cái số điện thoại và email này và sau đó là sẽ xóa được thông tin của số điện thoại cũng như email trong cái nick của các bạn ok các bạn sẽ đăng nhập vào trang mới cho mình đó là trang uh, hỗ trợ gana.vn nhé đấy hỗ trợ gana.vn sau đó là anh em sẽ đăng nhập vào cái nick anh em muốn xóa ok anh em sẽ bấm tiếp mình vào mục đó là hỗ trợ tài khoản nhé thì ờ, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đó là thay đổi số điện thoại nhé còn là đối với thay đổi email nó cũng tương tự như là thay đổi số điện thoại anh em bấm mình vào phần là thay đổi số điện thoại này đấy thì là ờ, trường hợp này thì ờ, anh em bị quên mất số điện thoại đúng không em là ờ, bị quên mất số điện thoại hoặc là anh em bị mất thì anh em sẽ bấm cho mình vào mục đó là không còn sử dụng nhé đấy còn email thì anh em sẽ bấm mình vào cái phần đó là đã xác thực và không còn sử dụng hoặc là bấm cho mình vào mục là uh, là chưa xác thực nhé tùy anh em trường hợp mà email của mình đã xác thực rồi thì mình sẽ bấm cho mình vào phần đó là đã xác thực sau đó là anh em sẽ kích vào mục tại đây để gửi phiếu cho Ghana nhé đấy anh em bấm cho mình tiếp vào phần đó là tôi cần hỗ trợ này đấy bước này cũng rất là quan trọng này. đấy bởi vì là cái phần địa chỉ email này và số điện thoại là nó nó đã bị ẩn bởi những cái dấu sao này, này. đấy thì bây giờ nhá mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để check được cái số điện thoại ẩn và cái email ẩn anh em sẽ bấm cho mình tổ phím nhá tức là anh em sẽ giữ cả hai phím cùng một lúc đó là phím ờ, Ctrl U nhé Ctrl U này đấy thì nó sẽ ra một cái trang web mới rất là nhiều ờ, code anh em cũng ờ, nhìn rất là nhìn nhàng anh em cũng không cần phải quan tâm cho mình anh em bấm tiếp cho mình bấm tiếp cho mình giữ hai phím bấm cho mình tiếp đó là Ctrl cộng F này Ctrl F nhé đấy Ctrl F và anh em sẽ gõ ba cái số cuối cùng trong cái ờ, số phạm bị ẩn này này là 561 này đấy 561 đấy thì nó sẽ hiện ra luôn đó là cái email anh em đã bị ẩn này và cái số điện thoại anh em đã bị ẩn nhé đấy thì ở trong cái phiếu này thì anh em sẽ dùng hai cái ờ, email và số điện thoại ẩn này để ờ, có thể gửi yêu cầu xóa thông tin số điện thoại và email trên Ghana ok chúng ta quay trở lại đầu tiên là anh em sẽ nhập cái tên anh em anh em nhập tên của anh em nhé nhập tên quốc đạt đấy cái cái email này thì uh, anh em có thể gõ cái email mà anh em đang sử dụng hoặc là anh em có thể gõ cái email trong cái nick Gana thì đều được nhé đây mình sẽ lấy cái này đi cái email này đi mà mình lúc trước mình quên đi mình sẽ lấy cái email này copy cái email này là dán vào cái phần này đấy số điện thoại này thì cũng tương tự nha anh em cũng uh, anh anh em có thể dùng cái số điện thoại anh em đang dùng hoặc là anh em có thể lấy cái cái số điện thoại trong cái app cao trong cái nick Gana cũng được nhé đấy thì mình sẽ lấy cái số điện thoại số điện thoại này để mình có thể thì, thì có thể Gana có thể liên lạc với mình qua số điện thoại này đấy, đấy. tên tài khoản Ghana cần hỗ trợ này cái này đây anh em đây là WSMODV DVK WS WSMO ADVK Đấy. thì là email đăng ký đầu tiên thì anh em đối với những anh em mà đã đăng ký email thì anh em thể ghi email vào anh em chưa có email thì anh em sẽ ghi vào không có nhé thì mình đã đăng ký email rồi mình sẽ sẽ ghi cái email này vào Đấy. ok và cái số điện thoại đăng ký đầu tiên thì cũng là cái số điện thoại này đấy trạng thái email trong tài khoản nhé thì tùy vào từng trường hợp nhé tùy vào từng trường hợp của từng anh em thì anh em sẽ bấm cho mình vào cái phần uh, này để mình thể chọn đấy đây là ba trường hợp này thì mình đã mình ờ, đã xác thực email rồi nhưng mà email mình vẫn email mình không còn sử dụng nữa thì mình sẽ kích vào đây còn anh em nào mà chẳng hạn thấy email trong tài khoản uh, vẫn còn sử dụng hoặc là hiện không có email thì anh em sẽ bấm vào từng trường hợp nhé mình sẽ bấm vào mục là đã xác thực nhưng không còn sử dụng này đấy cái ờ, nhập cái email xác thực này em xác thực sẽ là cái email này đây cái email mà nãy mình vừa mới check ẩn đấy các bạn đấy em sẽ vào đây số điện thoại xác thực cái số điện thoại xác thực trong tài khoản này anh em là đã xác thực nhưng không còn sử dụng nhé đấy và anh em sẽ trước khi đúng số điện thoại xác thực này vào anh em phải ghi chính xác số điện thoại này vào nhá nếu không là Gasana sẽ không hỗ trợ phiếu của anh em đâu không còn sử dụng được đây đây những trường hợp đây là trường hợp anh em bị quên mất số điện thoại nhé đấy trạng thái tình trạng chứng minh nhân dân này đối với những anh em mà chưa đăng ký chứng minh nhân dân thì anh em đăng ký chứng minh thư nhân dân cho mình nhé mình đã đăng ký rồi này và họ vào tên này họ tên chứng minh nhân dân này em sẽ quay lại cái trang account này đây là cái phần chứng minh nhân dân này thì nó gồm nó gồm có 9 số nên anh em nhé anh em sẽ có đúng cái chứng minh nhân dân cho mình một năm một tám anh em sẽ ghi cái tên chứng minh thư nhân dân trước đấy số chứng minh nhân dân này một năm số điện thoại này thì anh em nếu mà anh em không nhớ cho mình nếu mà anh em không nhớ thì anh em sẽ ghi cho mình là một hoặc hai nhé đây mình sẽ ghi một đi các số điện thoại đã sử dụng này đây anh em sẽ ghi số này cho mình cái số mà anh em bị lấy luôn cái số này ngày đăng ký số điện thoại xác thực cái này thì anh em chỉ cần nhớ mang đá cho mình thôi anh em cũng ờ, không cần phải có chính chính xác đâu vì cái đích này mình tạo trước đây mình tạo cái này, cái này là một năm thì mình sẽ ghi là ngày ngày 12 tháng 12 đi năm 2017 đấy game đang chơi thì anh em sẽ bấm mình vào game đó là tùy vào anh em đang chơi game gì nha mình thì đang chơi game liên quân thì kích vào game liên quân mobile này tiêu đề này ngắn gọn này anh em sẽ gọi tiêu đề là uh, xóa số điện thoại nhé đấy chi tiết thì sẽ là uh, tôi muốn đấy ok em sẽ à, tiêu đề thì em sẽ ghi ngắn gọn thôi là xóa số điện thoại này còn chi tiết thì em sẽ ghi dài hơn là tôi muốn xóa số điện thoại vì tôi còn sử dụng này sau đó anh em sẽ bấm gửi ừ, hỗ trợ này đấy ok thì là anh em đã gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ cho Ghana đấy thì là uh, cái phiếu hỗ, trợ này nó sẽ xử lý cho anh em trong vòng từ uh, ờ, 1 ờ, đến 2 ngày nhé đấy chúc anh em thể xóa thành công anh em nhớ đăng ký kênh và ủng hộ ờ, video của mình để mình ra những video hay hơn nhé cảm ơn anh em rất nhiều